Wow, it's amazing. This is Tết holiday time. Wow, thật là tuyệt vời. Đây là thời điểm của Tết rồi các bạn ạ. Friends, wishing you all a happy, conscious Tết celebrations. Các bạn yêu quý, Thầy Ojas và đội ngũ Diviners gửi đến bạn và gia đình yêu thương một cái Tết thật tỉnh thức. Chúc mừng năm mới mang gơ ơi, chúc chúc chúc mừng Chúc mừng năm mới mang gơ ơi. Friends, this 2020 pandemic given us so deep message about becoming more unique and more oneness. Các bạn yêu quý, dịch bệnh Covid-19 ở năm 2020 đã dạy cho chúng ta những bài học về sự hợp nhất. So let us review what is the message we can take from this COVID uh, pandemic. Vậy thì chúng ta hãy cùng ôn lại những thông điệp, những bài học mà chúng ta đã nhận được từ dịch, bệnh Covid-19 này. No matter who is rich, who is poor, no matter who is who, everyone get affected. So we are all interconnected. There is no separation here as a humans collectively we need to support each other collectively we have to grow cho dù bạn nghèo hay bạn giàu, cho dù bạn là ai đi chăng nữa thì tất cả chúng ta đều chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh này và đó là lý do vì sao chúng ta luôn cần tương hỗ, hỗ trợ lẫn nhau. Collectively we have to take responsibility. Và cùng nhau thì chúng ta cùng nhau chịu trách nhiệm. So when we are consuming something, we have to be conscious our consuming, what we are consuming, how much it really affecting the environment. Và như, như vậy khi mà chúng ta tiêu thụ một điều gì đó thì chúng ta cần phải rất chú ý những cái thứ mà chúng ta đang tiêu thụ có tác động như thế nào lên môi trường xung quanh chúng ta. So let this TET movements become more conscious to bring lots of blessings to our family. Vậy thì hãy để Tết năm nay trở nên tỉnh để chúng ta gửi những phước lành tới gia đình yêu thương của chúng ta. Let us eat more vegan and vegetarian food rather meat because when we reduce the meat or totally stop the meat eating, we can save so much, so many animals. We can we can send our love and compassion at the same time we can bring more ecosystem. Vậy thì Tết năm nay chúng ta hãy giảm thiểu việc ăn thịt hoặc là nếu mà bạn có thể hạn chế hoàn toàn thì cái điều này tuyệt vời hơn nữa bởi vì khi mà chúng ta hạn chế tiêu thụ thịt thì cái điều này sẽ giúp cho chúng ta bảo vệ môi trường giảm thiểu lượng carbon ra môi trường When we reduce the meat, we can reduce the industries. When we reduce the industries, we can stop the carbon footprint. When we stop the carbon footprint, our nature become more vibrant, it's become more beautiful and more healing energy we can have in the nature. và khi mà chúng ta giảm thiểu việc tiêu thụ thịt thì chúng ta cũng sẽ giảm thiểu lượng carbon mà chúng ta thải ra môi trường từ những nền công nghiệp và như vậy thì môi trường của chúng ta sẽ trở nên xanh sạch đẹp hơn và tràn đầy những nguồn năng lượng chữa lành mà chúng ta có thể đón nhận từ mẹ thiên nhiên. So let this new year become more conscious in every of our doing. Let it become more supportive to the mother earth. Vậy thì hãy để cái Tết năm nay trở thành một ức cái tết mà chúng ta hỗ trợ chúng ta gửi yêu thương tới mẹ trái đất so chúc mừng năm mới to all your family và một lần nữa thầy Ojas cùng đội ngũ Diviners gửi lời chúc mừng năm mới tới bạn và gia đình yêu thương thank you friends have a great celebration cảm ơn bạn rất nhiều và chúc bạn có một cái tết thật là vui